Quay trở lại với thị trường Việt Nam, thưa quý vị, Bình Phước trở thành điểm sáng thu hút nhiều doanh nghiệp bất động sản trong những năm gần đây. Nguyên nhân là bởi tỉnh này sở hữu hệ thống hạ tầng đồng bộ, chính sách thu hút đầu tư tích cực cùng với giá đất cạnh tranh, quỹ đất lớn. Ngoài ra, Bình Phước còn có vị trí chiến lược trong khu vực Đông Nam Bộ, kết nối thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương với các tỉnh Tây Nguyên. Theo nhiều chuyên gia, với nhiều lợi thế về quỹ đất, vị trí chiến lược, Bình Phước là vùng đệm phải có sau thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương trong 3, năm hoặc 10 năm tiếp theo. Trong đó, thành phố Đồng Xoài chính là tâm điểm khi nằm ngay ngã ba kết nối các tỉnh Đông Nam Bộ với các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh Đông Nam Bộ với khu vực biên giới. Thành phố Đồng Xoài đó là trung tâm của tỉnh Bình Phước và nó tập trung nhiều cái cơ sở hạ tầng vật chất ở đây. Tôi nói về cái đường xá, kết nối giao thông rất là thuận tiện cái thứ hai nữa là tập trung quan trọng nhất là tập trung cơ sở hạ tầng xã hội có thể đủ trường học bệnh viện và quan trọng nhất là các dịch vụ thí dụ như dịch vụ về ngân hàng dịch vụ về logistics điều đó rất là quan trọng đối với một cái sự phát triển và dân số đây cũng là ổn định lâu dài và phát triển liên tục hàng năm vừa qua cũng như là về đời sống văn hóa chính trị của tỉnh Bình Phước đang tập trung ở đây ừ, nó cũng tạo nên cái sự sức hút về cái vị trí đặc biệt của đồng xoài Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp bất động sản uy tín chọn đồng xoài để khởi tạo những khu đô thị chất lượng, đặc biệt là hình thành các thương phố hiện đại, tiện nghi trong tổ hợp thương mại sầm uất thu hút hàng ngàn người dân địa phương và vùng phụ cận đổ dồn tới giao thương. Không phải là bất cứ doanh nghiệp nào xây lên cái nhà phố đều gọi là thương phố. Thương phố là một cái sự hội tụ về cơ sở hạ tầng xã hội dịch vụ chú trọng nhất là về dịch vụ dạ. xã hội ở đây tức nghĩa là khu vực đó phải có đặc biệt phải có trường học bệnh viện để phục vụ cho cái khu đó đã thì người ta mới ở đó được người ta mới tụ tập khu đó được thì người ta mới kinh doanh được muốn làm được thương phố thì chúng ta phải phải quy hoạch những cái cái cái mảnh đất nó rất là bài bản chứ không thể đơn sơ là chia lô là lên thương phố dự án nổi bật thì tôi nghĩ là khu vực bình phước thì nó tập trung ở khu chân thành với đồng xoài tôi thấy là trong thời gian gần đây là có cái dự án của các tường phú hưng với ờ, một cái sự quy mô và cái sự đầu tư đồng bộ và đặc biệt tôi thích thú với sự là quy mô về mặt giải trí Dự án Cát Tường Phú Hưng của chủ đầu tư Cát Tường Group tọa lạc ngay trung tâm thành phố Đồng Xoài, có quy mô lên đến gần 100 hecta. Chỉ sau một năm mở bán, 80% sản phẩm đã có chủ. Điều này minh chứng cho sức hút của dự án đáp ứng yêu cầu tới được và ở lại được. Dự án được phát triển dưới mô hình khu đô thị phức hợp cảnh quan với gần 50% diện tích dành cho công viên cây xanh và tiện ích công cộng. Nội khu dự án có đến 18 tiện ích hiện đại, tiêu biểu như công viên thế giới di sản kiến trúc The Destina, quảng trường ánh sáng, đại lộ doanh nhân, trường mầm non và tiểu học bệnh viện Phước Bình, vân vân. Đó cũng chính là lý do các tường Phú Hưng vinh dự nhận được giải thưởng dự án có hạ tầng công cộng tiêu biểu năm 2020 từ tạp chí Nhịp cầu đầu tư. Đặc biệt, chủ đầu tư còn nâng tầm dự án trở thành tổ hợp thương mại sầm uất bằng tam giác kinh tế bao gồm khu kinh tế đêm Phú Thiên Kim, trung tâm thương mại Lucky Mall và dãy nhà phố thương mại dọc quốc lộ 14. Theo đó, không chỉ là nơi an cư văn minh, hiện đại Cát Tường Phú Hưng còn là chốn đầu tư kinh doanh với giá trị sinh lời bền vững, một dự án đa công năng đáng sở hữu. Cô thấy à, cô đánh giá cái dự án à, Cát Tường Phú Hưng này rất là tốt. Dạ, từ cái à, cơ sở nhà cửa cho đến là đầu tư cho tương lai sau này cho con em mình. cô đã đi tham quan rồi và thấy rằng cái điều kiện ở đây tương lai sau này cho các con của mình và cháu mình nó sẽ có điều kiện tốt hơn nhà ở, trường học hoặc là những khu phức hợp. À, nếu đầu tư thì cô sẽ đầu tư nhà ở. Chuyên gia nhận định, thành phố phải hội tụ đầy đủ các yếu tố về cơ sở hạ tầng xã hội, dịch vụ thì mới có thể kinh doanh và giao thương sầm uất, từ đó góp phần nâng cao giá trị bất động sản khu vực. Như vậy, với sự đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tập trung vào các hạng mục tiện ích, Khu đô thị Cát Tường Phú Hưng hứa hẹn không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân mà còn trở thành đô thị trong lòng thành phố, thúc đẩy phát triển hoạt động thương mại, dịch vụ tại thành phố trẻ Đồng Xoài nói riêng cũng như tỉnh Bình Phước nói chung Ngoài ra, chủ đầu tư đã đang và sẽ lan tỏa những giá trị cộng đồng tốt đẹp đến cư dân, đơn cử như Đại Nhạc hội đón năm mới đêm xuân mừng đa sắc vừa tổ chức tại các Tường Phú Hưng vào ngày 31 tháng 12 vừa qua, theo sứ mệnh phát triển kinh doanh đi đôi với phụng sự xã hội mà các Tường Group kiên trì thực hiện xuyên suốt trong một thập niên qua.